chúng ta giống nhau đều phải trải qua những ngày tháng cô đơn mỗi người là một cá thể độc lập đau khổ khó chịu gì đó đều phải tự trải qua đá không rơi vào chân người khác nên họ sẽ không hiểu nó đau thế nào bạn uống nước thấy nóng hay lạnh thì chỉ mình bạn biết tất cả những gì bạn trải qua chỉ chính bạn mới thấu hiểu sâu sắc. Cô đơn là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua. Nhưng có đi qua những ngày tháng giang dở, bạn mới có thể sống tốt hơn. Chỉ cần bạn đừng phụ cuộc sống này, không phụ sự cố gắng bấy lâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bạn hãy cười và cả thế gian sẽ cười với bạn, còn khóc bạn chỉ khóc trong cô đơn đôi khi không phải là một người đã thay đổi chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi hãy nói một tiếng xin lỗi với bản thân mình bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình khi chúng ta lớn lên có những nỗi đau mà ngay cả người thân thiết trong nhà cũng không cách nào chia sẻ nói chi là bạn bè